chào anh em nhé video này giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt Đấy thì ờ, cái bộ chơi ờ, tài xỉu báo dung bốn mặt này thì ờ, cái cách chơi của nó như nào và cái cách sử dụng của cái bộ báo dung bốn mặt này nó có hiệu quả và nó có dễ dàng cho anh em khi mà anh em chơi cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này hay không nhá thì tôi vào tôi sẽ nói sơ qua về cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này thì cái bộ tài xỉu có dung bốn mặt này nó có duy nhất một hột nhá nó duy nhất một hột thì cái một hột này khi mà anh em đến sân chơi thì anh em đưa vào sân chơi này anh em đưa vào sân chơi thì ờ, cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó báo cho anh em chuẩn xác bốn mặt nhé đây là cái bảng báo dung của nó này Đấy nó báo cho anh em mặt nhất mặt nhị mặt à, ngũ vằn đục còn mặt ta mặt tứ là không dung anh em nhé đó thì à, khi mà anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần đưa được một hột này vào thôi Đấy. đưa một hột này vào anh em à, cầm cái máy dung Đấy. đây là cái máy dung anh em nhé thì anh em nào mà đã chơi cái bộ báo dung 6 mặt rồi ấy, thì là anh em cũng cũng cũng đã thấy được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em thì cái bộ bao dung bốn mặt này của nó cũng vậy thôi đấy thì là nó bỏ bớt đi hai mặt để cho anh em à, thử tăng tích của cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả hơn đấy thì à, cái tăng tích của sân chơi thì anh em à, thử nam châm nam châm ok anh em nhé đó nam châm ok thì khi mà anh em chơi thì anh em ờ, anh em chỉ cần cảm nhận được cái ờ, báo dung của cái bộ báo dung ờ, bốn mặt này thì là anh em đánh chuẩn xác đánh hiệu quả lên, lên tới 90 phần trăm cho anh em nhé đấy thì cứ báo nhất nhị thì anh em đánh xỉu báo ngũ lục thì anh em đánh tài đấy chỉ có vậy thôi nha thì cái bộ này thì cái bộ bốn mặt này cái ờ, độ soi của nó cái độ soi của nó rất là trong anh em nhé Đấy, rất là trong Đấy, như hột trợ luôn đây một này hột trợ hột này cũng hột trợ Đấy, đây trong như hột trong như hột trợ nhé nó khoảng tầm 95 phần trăm đó tầm 95 phần trăm khi mà anh em không chơi nữa thì anh em ngửa cái mặt không dung lên mặt tứ và mặt ta nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cho anh em à, thấy được cái hiệu quả của nó nhé đấy, không dung thì à, anh em đánh cũng được anh em không đánh cũng được trước khi đến chơi thì anh em bật cái máy lên đấy, bật cái máy lên máy này dùng cực kỳ êm nhá máy dùng rất là êm nên là tôi phải cầm tay để tôi cảm nhận một dùng ngắn một dung ngắn thì là anh em đánh gì một dung ngắn anh em có nhất nhất thì anh em đánh nhất xỉu nhá nhất xỉu mở cho anh em đó ba có nhất luôn nhá đó. tiếng này thì hai dung dài hai dung dài là có lục có lục thì anh em đánh lục tài Nhá, mở cho anh em này lục tài đúng không anh em đó tiếp tục là một dài một dài là ngũ một dài là ngũ đúng không anh em ngũ đấy ngũ ngũ lục anh em đánh đều đánh tài hết nhé Đấy, hai ngắn hai ngắn là nhị này nhị anh em đánh nhị xỉu đó nhị xỉu đúng không rất là hiệu quả cho anh em chén nữa chén cuối cùng này đấy như chén này không dung không dung thì chắc chắn rồi anh em có tam tứ đấy, tam tứ thì anh em đánh cũng được hoặc là anh em không đánh cũng được đấy là tùy anh em thôi nhé đó tứ đúng không anh em đấy, đây là cái uh,